Dưới đây là 12 loại cây cảnh đặc biệt sống tốt nếu để trong nhà và bí kíp chăm sóc từ A đến Z. Các bạn cùng tham khảo nhé! Đặt ở phòng tắm gồm có Cây trúc mây phát triển mạnh trong điều kiện ánh sáng yếu, tưới nước 2 đến 3 lần trên tuần. Cây phú quý phát triển mạnh trong điều kiện ánh sáng yếu, tưới nước 2 lần một ngày, ít hơn vào mùa đông. Cây thường xuân cần 4 giờ ánh sáng trực tiếp mỗi ngày, tưới nước nguồn 2 tháng 3 lần trên tuần, ít hơn vào mùa đông. Đặt ở phòng ngủ gồm có cây lưỡi hổ cần rất ít ánh sáng trực tiếp, tưới nước 1 đến 2 lần trên tháng, ít hơn vào mùa đông. Cây lan ý ớn sáng gián tiếp tưới nước hàng ngày vào mùa hè và hàng tuần vào mùa đông. Cây lan hồ điệp ớn sáng gián tiếp, tưới nước hai lần trên tuần vào mùa hè và một lần trên tuần vào mùa đông. Đặt ở phòng khách gồm có cây hồng phát tài phát triển mạnh trong điều kiện ánh sáng vừa phải, tưới nước một lần trên tuần, ít hơn vào mùa đông. Cây dây nhện, ánh sáng gián tiếp, tưới nước 2 đến 3 ngày một lần, ít hơn vào mùa đông. Cây xanh, ánh sáng gián tiếp, tưới nước vài ngày một lần, giữ ấm vào mùa đông đặt ở phòng bếp gồm có cây nha đam ánh sáng trực tiếp, tưới nước 1 đến 2 lần trên tháng, ít hơn vào mùa đông. Cây nhài Madagascar, ánh sáng gián tiếp, tưới nước 2 ngày một lần, giữ ấm vào mùa đông. Cây tử linh lan, ánh sáng gián tiếp, tưới giữ ẩm 2 lần trên ngày. Nếu thấy bổ ích hãy follow mình để xem thêm nhiều video hơn nữa nhé.